rầm rầm rầm rầm như con trâu ờ, ừ chưa được đi này tí nữa à. mang rồi, tiến hành đi 30 phút từ 6 21 cho cái mày đúng 30 phút vòn nhau thôi đấy này là, là nước phối đẹp người ta không cần nước phối hôm trước chỉ cần phối mỗi một phát hôm nay thì nó đủ. này đúng rồi một ngày Thế con này lần sau là phải phải nghĩ lần sau là cứ 10 ngày hoặc 11 ngày cứng chân kia thì làm sao mà làm ăn được thôi còn gà mà còn quan tâm đến con gà nữa thối còn quan tâm gì nhanh ra phải ra ra bạn gái đi đừng có quan tâm vào đây kiên trì vào nghỉ một tí đã vi nghỉ một tí đi được 18 phút rồi à, con Gina cũng nằm cho nó nghỉ một tí đi trước là nó chỉ cho đỡ vào phát tổng hợp nó phát lên là được tiến hành đi tị tạ nhá nhưng mà nó chưa được gì cả gái nó mới é cái thế pin ờ, được còn gái nó chưa được thì làm sao đấy nhá thế là tính đỡ cho mày mà cuối cùng của mày lại không cho tao đỡ nhá 30 phút nha coi như là đến bây giờ là 30 phút rồi đó nằm bắt chân chữ ngũ này thư thái rồi đấy được chặt Vin lên đi Lên Lên, lên, lên, lên Lên cho nó ờ, giải quyết cho nó xong Thả dây Yeah đi ra đằng kia đi hoa nó còn đang cứng thì như hôm trước là nó khó đẹp nhìn cái cơ bắp cơ bắp của Gina nhìn cái cơ vai của Gina cũng gọi là cơ bắp cuộn cuộn luôn nhìn cái cơ kìa đấy giờ cái nó sẽ không mơi được nữa khóa là nó không mơi À, sẽ nằm à. bao nhiêu là cho bạn hết nhá cho bạn hết bạn cầm về nhá còn kỳ na nữa nhá lần sau ăn vạ nó vừa phải thế nhá thấy thái độ của chúng ta đi xong được việc cả hai cái là mỗi con nằm chỗ này không con nào quan tâm đến con nào luôn mà nó nào có mệt lắm đâu hả <laughs> Em chưa?